Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà Xuân Thọ, diện tích 210m2, diện tích sử dụng 96m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng đông, đường ô tô, nhà 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một bếp, giá 4,5 tỷ. Đất nông nghiệp Vạn Thành, diện tích 517m2, sầu riêng nông nghiệp, hướng Bắc và Tây Nam, đất có thế dương, đường ô tô, giá 3,9 tỷ. Nhà mặt tiền Lê Lai, diện tích 163m2, sầu riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô, kết cấu nhà, một trệt, một gác, giá 8 tỷ. đất Tô Vĩnh Diện, diện tích 120m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Bắc, đường ô tô, giá 1,65 tỷ. Nhà Phước Thành Lạc Dương, diện tích 80m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Bắc, đường ô tô cách đường chính 200m, nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, có khu phơi đồ, giá 1,55 tỷ. Nhà Huyền Trân Công Chúa, diện tích 150m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Đông Nam, đường ô tô, nhà một trệt, một lầu, 4 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách, một bếp, giá 2,3 tỷ. đất Mang Lin, diện tích 202 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô cách đường chính 4m, giá 3 tỷ. Nhà hẻm Hoàng Văn Thụ, diện tích 139m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, giá 12 tỷ. Nhà đường Giao An, diện tích 60m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Đông Bắc, đường ô tô, kết cấu nhà một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Giá 3,3 tỷ.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 8888